Đấy, Uleon đặt dấp cũng như là trận đấu giữa Freiburg và Nantes. À, như trận đấu này thì mình có đẩy cho anh em đấy là cái tài 3 đúng không? Thì anh em chúng ta không chiến thắng được nhưng mà có cái kèo chấp à, Freiburg thì anh em chúng ta lại ờ, chiến thắng được với cái kèo Freiburg được chấp. À, mình cũng nói rồi, cái việc mà đẩy ở trên kênh á chỉ là những cái mã kèo để anh em chúng ta có thể tham khảo cũng như là anh em chúng ta bàn luận về với nhau thôi. Còn ở trong nhóm thì uh, có thể mình sẽ không đẩy cho anh em những cái trận đấu mà mình đã lên ở trên kênh đâu đúng không vì uh, dù gì thì cái việc mà mình khi trận đấu diễn ra ấy cũng như là mình đẩy cái kèo trong nhóm là những cái kèo mà có tiền ăn cao nhất cũng như là những cái mã kèo ăn chặt để anh em chúng ta có thể dễ dàng đầu tư đấy ngày hôm qua ấy trước hết là đây là những trận đấu 2 giờ này trận đấu 2 giờ thì mình có đẩy cho anh em hai trận đấu của Arsenal cũng như là Roma. Thì trận đấu Arsenal chúng ta đi kèo đấy là Arsenal chấp 2 cũng như là cái tài 3.5 thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà tỷ số chỉ là 3-0 dành cho Arsenal thôi. Và trận đấu giữa Roma và Betis thì chúng ta lụm được à, cái tài 2.5, tổng tỷ số là 2-1 nghiêng về à, Real Betis và đặc biệt là chúng ta còn chiến thắng với cái mã xiên đấy cái việc lợi thế của anh em chúng ta khi chơi ở trên trang cũng như là chơi trong nhóm là sẽ có những cái kèo xiên để anh em chúng ta có thể chơi đó ngày hôm qua cái xiên 2 này cái xiên 2 đấy là đi Arsenal chấp 2 cũng như là cái tài 2.5 của AS Roma là một ăn 4 anh em nhá đấy rất là rực rỡ và chưa kể là trước 2 giờ thì là 4 trận vào lúc 11 giờ 45 đây anh em trận đấu giữa uh, Omonia và MU thì anh em chúng ta hòa kèo khi mà đi MU chấp 2. Tuy nhiên lại chiến thắng với cái tài 3 và trận AS Monaco cũng như là Real Sociedad thì anh em chúng ta chiến thắng hai mã kèo ở hai trận đấu này. Thì mà đi tài 3 tỷ số là 3-1 cho AS Monaco cũng như là Real Sociedad. Chúng ta chiến thắng được với cái mã kèo đấy là Real Sociedad chấp 0.75. Còn trận đấu giữa Lazio thì chúng ta cũng ờ, hòa kèo như trận MU khi mà mất cái kèo chấp tuy nhiên thì ăn được lại cái kèo xỉu 2.75 anh em. Đấy, Ngày hôm qua thì ờ, rất là rực rỡ rồi, chiến thắng 3 mã kèo của 6 trận đấu cũng như là thêm cái xiên nữa. Quá là rực rỡ đúng không anh em? Có lợi nhuận là ok. Cứ ngày nào cũng thế thôi. Mình sẽ giữ đúng cái lời hứa mà mình đã hứa cho anh em khi mà anh em tham gia vào nhóm của mình. Đấy là chắc chắn rằng là sẽ có trách nhiệm đấy, kiếm về những cái mã kèo thơm, kèo ngon để anh em chúng ta có thể đầu tư và kiếm lợi nhuận hàng ngày nhá. Còn uh, hôm nay thì cũng đã diễn ra hết các lượt trận ờ, C2 cũng như là C3 rồi và ngày hôm nay thì cũng khá là ảm đạm khi mà cũng không có trận đấu nào nổi bật cả. Chúng ta chỉ có những cái trận bóng cỏ thôi. Và đặc biệt là chiều ngày hôm nay sẽ diễn ra V-League anh em. Đấy. V-League vào lúc 5 giờ, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và BKMX Bình Dương. Điểm qua một chút về trận đấu này nhá. À, trận đấu này thì sẽ diễn ra 5 giờ, còn uh, 4 tiếng 30 phút nữa thì trận đấu sẽ diễn ra và hiện tại thì trên bảng xếp hạng BKMX Bình Dương và Đà Nẵng đang xếp sát nhau. Một ờ, đội là xếp thứ 9 và một đội xếp thứ 10. Sau 16 vòng đấu thì BKMX Bình Dương có 19 điểm còn Đà Nẵng sau 15 vòng đấu thì có 17 điểm anh em. Uh, ờ, BKMX Bình Dương đang thi đấu hơn Đà Nẵng một trận đấu anh em nhé. Đấy. Hiện tại thì uh, kèo chấp Hiện tại thì cái kèo handicap uh, ờ, đang là Đà Nẵng chấp uh, ờ, BKMX Bình Dương 0.5 anh em nhé và trên dưới uh, tổng bàn thắng cả trận đang là 2.5 cho đến 2.75. À, với một trận đấu như thế này việc mà uh, V-League của chúng ta mới trải qua đấy là 16 vòng đấu thôi và những cái vị trí mà sát với BKMX Bình Dương cũng như Đà Nẵng đấy là Nam Định này và Thanh Hóa thì chỉ cũng cách à, hai đội bóng này thì ờ, có 2 đến 3 điểm thôi. Đấy. Đây sẽ là cái trận đấu mà kể cả BKMX Bình Dương cũng như là Đà Nẵng giành chiến thắng thì sẽ là rất lợi thế cho cả hai đội bóng. Vì vậy mà trận đấu này mình nghĩ rằng sẽ là một trận đấu rất hấp dẫn cũng như là sẽ có trên hai bàn thắng anh em ạ. Sẽ là một trận đấu rất là hấp dẫn để anh em chúng ta theo dõi cũng như là đầu tư này. Khi mà cả hai đội bóng chắc chắn rằng rất muốn có điểm trong trận đấu này. Đấy, Bây giờ cả hai đội bóng đều đang ờ, đứng ở giữa đấy là cái việc mà có thể bị các đội bóng ở ờ, vùng đỏ lấy lại vị trí cũng như là sẽ tụt lại vị trí nếu như cả hai đội bóng này sẽ không có điểm trong trận đấu này anh em. Đấy. Đây cũng là một cái lý do để anh em chúng ta có thể đầu tư vào cái tài trong trận đấu này. Với cá nhân của mình thì mình nhận định rằng trận đấu này sẽ có hai bàn thắng trở lên anh em nhá. Và mình nghĩ rằng cả hai đội bóng này sẽ là hai đội bóng có bàn thắng. Vì vậy nên là mình sẽ chốt kèo cho anh em luôn đấy là cái tài 2.5 anh em. Tài 2.5 anh em nhá. Cái tài 2.5 FT cũng như là với cái ờ, kèo đặc biệt đấy đó là à, có cái mã kèo đây là cả hai trận à, cả hai đội bóng đều có bàn thì à, no hay z thì anh em chọn à, z cho mình à, cái kèo mà cả hai đội có bàn thắng anh em nhá cả hai đội có bàn thắng đấy còn cái kèo chấp uh, với cái kèo chấp 0.5 ấy thì mình nghĩ rằng là khi nào vào trận đấu uh, thì chắc là cái kèo nó sẽ xuống đến khoảng 0.25 thì anh em đi đội nào thì anh em cũng uh, có thể tự tin đi được. Vì uh, vì sao mình lại nói vậy? Khi mà cái kèo xuống 0.25 ấy thì uh, kể cả anh em có đi Đà Nẵng đúng không? Trận đấu này hòa chẳng hạn như là với tỷ số là hai đều. Đấy thì anh em chúng ta cũng chỉ mất nửa tiền thôi. Tuy nhiên thì anh em chúng ta có thể thắng cái tài à, và đặc biệt nữa là nếu như anh em mà đi comic Bình Dương thì anh em cũng sẽ lụng được đấy là cả tài cũng như là cái kèo chấp thì đấy cũng ờ, đỡ phải à, à, anh em đầu tư mà lại bị mất cả đúng không đấy việc mà ở V-League cái kèo chấp cũng là cái kèo mà rất khó để anh em chúng ta đi trong thời điểm uh, những cái trận vừa qua mình cũng đã theo dõi rồi mấy cái kèo chấp ấy cũng khá là khó để anh em chúng ta có thể kiếm lợi nhuận và đặc biệt nữa mình sẽ lót gợi ý cho anh em lót nhá lót tỷ số này lót tỷ số lót tỷ số để cho anh em sẽ là cái kèo sẽ đưa cho anh em cái kèo này từ hòa cho đến ăn anh em nhá đấy kèo từ hòa cho đến ăn à, đi cái tài 2.5 rồi đúng không thì anh em lót cho mình đấy là cái tỷ số uh, không, đấy một không hoặc là 0 1 0 1 anh em nhá 1 0 hoặc 0 1 đấy và một cái kèo nữa đây là cái kèo một đều cái kèo cả hai đội đều ghi bàn thì chúng ta sẽ đi ờ, đấy hòa anh em nhá. đây sẽ là ba cái mã tỷ số mà mình ờ, gợi ý cho anh em lót cái việc mà mình gợi ý cho anh em lót những cái mã tỷ số này là vì sao vì cái mã tỷ số là ăn rất rất cao anh em ăn rất cao anh em nhá. vì vậy nên là kể cả anh em có đầu tư uh, thua lỗ vào cái tài hay là những cái mã kèo uh, cả hai đội uh, có bàn thắng đi đúng không thì với việc mà